chào toàn thể quý đầu tư đến với buổi phân tích nhận định thị trường tuần từ 29 đến 24 của kênh đầu tư TGC Hồng Phạm. Như quý biết, tuần qua là một tuần giao dịch khá thành công của chúng ta à, với việc à, canh mua cậu vàng ở vùng giá 179x rất là thành công. Nói cậu vàng cũng tiến lên vùng mà 183x như chúng ta kỳ vọng thôi. Trong tuần qua thì rõ ràng là cậu vàng có hai tuần giảm hai phiên giảm giá và ba phiên tăng giá. Cậu vàng giảm phiên đầu tuần sau đó co chân rất là mạnh Ờ, ba phiên tiếp theo thì tăng giá và đến phiên cuối cùng thì lại giảm giá khá là bất ngờ ừ, tiến đến vùng kháng cự mạnh thì nó giảm giá tuy nhiên cái mức độ giảm giá của nó cũng hơi mạnh hơi mạnh so với kỳ vọng ờ, nói chung là tuần qua là một tuần tăng giá cậu vàng tuy nhiên mức độ tăng giá nhẹ điểm mở cửa và đóng cửa gần nhau cậu vàng mở cửa 1808 đóng cửa 1812 chân dưới chân trên đều dài nó cho thấy là cậu vàng đang đạt được điểm cân bằng ngắn hạn tức là hiện nay lực cung cầu đang cân bằng nhau Đấy. và chúng ta chờ xem tuần tới cầu vàng sẽ có gì bứt phá sau cái giai đoạn giảm mạnh rồi giai đoạn phục hồi trở lại cầu vàng hiện nay đang tạm đạt được điểm cung cầu uh, cân bằng quanh vùng 1810 uh, ờ, trước khi đi vào phân tích kỹ thuật chi tiết uh, cậu vàng và các uh, cặp tiền tệ cũng như chứng khoán vàng dầu uh, tiền điện tử thì chúng ta sẽ điểm qua thông tin cơ bản trước nhé à, ờ, tuần qua thì những thông tin chúng ta chờ đợi thì đã được ờ, công bố rồi thông tin CPI của Mỹ và co CPI tăng rất là mạnh Đấy, chúng ta biết là CPI của Mỹ hiện nay là đang ờ, tuần tháng trước là tăng 0,9% uh, so với cùng kỳ năm trước là tăng 5,4% một con số vượt rất xa so với kỳ vọng của Fed còn co CPI cũng tăng 0,9% uh, cũng vượt rất xa so với kỳ vọng của Fed đã co CPI lên hơn 4% rồi chúng ta biết là Fed cũng chỉ dự kiến co CPI năm nay là 3,4% thôi trung bình à, thông tin CPI như vậy thì nó sẽ góp phần thúc đẩy nhanh hơn cái việc đàm phán cắt giảm QE và tăng lãi suất của Fed thôi à, đây là tháng thứ ba liên tiếp CPI tăng rất là mạnh vượt kỳ vọng của Fed rồi có lẽ Fed sẽ trì hoãn được thêm độ 2-3 tháng nữa là cùng thôi nếu lạm phát tiếp tục tăng với đà mạnh như thế này thì cái việc Fed sẽ phải thu hẹp QE và nâng lãi suất nó sẽ đến sớm hơn dự kiến ờ, thông tin à, thông tin về chỉ số giá sản xuất PPI tuần qua tăng rất là mạnh tăng mạnh hơn kỳ trước rất là nhiều ờ, dự kiến thì chỉ tăng 0,6 và 0,5 nhưng thực tế thì PPI và Core PPI đều tăng 1% đây là một mức tăng giá chúng ta biết đây là chỉ số giá sản xuất chỉ số giá sản xuất thì nó là phản à, nó là chỉ số phản ánh trước lạm phát chỉ số PPI tăng thì thông thường sau đó thì sẽ kéo theo lạm phát tăng đấy như vậy chỉ số PPI chỉ số sản xuất nó giống như là giá hàng hóa đầu vào ạ chúng ta biết là đầu vào tăng thì đầu ra sớm muộn sẽ phải tăng theo thôi thành phẩm sẽ phải tăng theo do vậy việc uh, theo cái quan điểm của Fed là lạm phát nhất thời và sớm giảm giá có lẽ nó cũng có gì đó sai sai tất nhiên là nó sẽ hạ nhiệt nhưng mà khi mức hạ nhiệt xuống 2% như Fed kỳ vọng theo tôi là không tưởng à, từ mức trên 5% này nếu hạ nhiệt nó về 3,5 đến 4% đã là đã là chấp nhận được rồi do vậy thì rất có thể cá nhân tôi đánh giá Fed ừ, cuộc họp ờ, cuối tháng 7 29 tháng 7 này sẽ bắt đầu đem ra thảo luận ờ, cắt giảm ờ, QE và tháng 9 sẽ bắt đầu công bố về cắt từ lúc nào có thể là tháng 12 hoặc tháng 1 bắt đầu cắt và giảm mỗi tháng bao nhiêu cũng như cá nhân tôi thì kỳ vọng là Fed sẽ có đợt tăng lãi suất đầu tiên vào cuối 2022 không phải là 2023 nữa đó là tất nhiên là dự đoán của cá nhân thôi có thể đúng có thể sai nhưng tôi nghĩ là là là xác suất tôi đúng khá cao thông tin về và và, ờ, ờ, và tâm điểm tuần qua thì cái hai cái thông tin CPI và PPI này thì nó là thông tin xấu cho thị trường tuy nhiên à, tại hai cuộc điều trần của chủ tịch Fed trước hạ viện và chủ tịch Fed trước thượng viện thì chủ tịch Fed vẫn tiếp tục uh, theo cái trường phái là bồ câu tức là vẫn tiếp tục nói là Fed sẽ tiếp tục hỗ trợ cho nền kinh tế và vẫn khẳng định là lạm phát là nhân thời Đấy, nói chung là giọng điệu của Fed là vẫn chưa thay đổi gì và chúng ta trước mắt là các số liệu kinh tế thì nó khá là bất lợi rồi còn chúng ta phải chỉ có lẽ phải chờ đợi xem ờ, cuộc họp uh, cuối tháng 7 xem ờ, các quan điểm của các chủ tịch Fed như thế nào và thay đổi như thế nào trường phái thay đổi như thế nào à, và thông tin cuối cùng trong tuần là thông tin uh, doanh số bán lẻ thì doanh số bán lẻ kỳ này cũng tăng rất là mạnh tăng mạnh hơn kỳ vọng rất là nhiều ở uh, Core Retail Sale tăng 1,3%, còn Retail Sale thì tăng 0,6% so với mức ước tính của các chuyên gia là tăng 0,4 và âm 0,4 thì nó tăng mạnh hơn 1%, rất là cao. Đó. Niềm tin tiêu dùng thì lại xuống thấp. Điều này chứng tỏ là người đầu tư có vẻ là không tin tưởng lắm vào việc phục hồi nền kinh tế. Tuy nhiên, cái uh, lạm phát kỳ vọng thì tăng rất cao thì trước là kỳ vọng là lạm phát một năm nữa sẽ 4,2 nhưng hiện nay kỳ vọng lạm phát lên đến 4,8 rồi điều này chứng tỏ các uh, người tiêu dùng đã bắt đầu kỳ vọng đến việc chấp nhận lạm phát cao trong tương lai có thể với những thông tin tuần vừa qua thì nó sẽ ảnh hưởng không tốt đến nền kinh tế và thị trường tài chính đó là xét dưới góc độ phân tích cơ bản còn thực tế thì lát nữa chúng ta sẽ điểm qua trong thực tế thì thị trường tài chính phản ứng như nào với thông tin à, tuần tới nhá thì ngày thứ hai chúng ta không có thông tin gì quan trọng ngày thứ ba à, chúng ta cũng không có thông tin gì quá quan trọng cả chúng ta có thông tin à, cũng tạm gọi là khá quan trọng là thông tin về bất động sản tức là giấy phép xây dựng và à, lượng nhà khởi công mới đó những thông tin này thì nó chỉ được đánh giá mức 2 sao thôi bạn nhé à, ngày thứ tư thì chúng ta có thông tin về dự trữ dầu thô ngày thứ năm chúng ta có thông tin về doanh số bán nhà cũ và ngày thứ sáu chúng ta có PMI sản xuất à, nói chung là thông tin tuần tới là tuần các thông tin không quá quan trọng do vậy theo cá nhân tôi tuần tới sẽ là tuần mà thị trường sẽ hấp thụ cái thông tin tuần trước thông tin về chỉ số lạm phát chỉ số sản xuất và doanh số bán lẻ bên cạnh đó thì thị trường sẽ biến động theo kỹ thuật và chờ đợi thông tin tuần sau nữa là cuộc họp của Fed cuối tháng 7 đó là dưới góc độ phân tích cơ bản còn ờ, dưới góc độ kỹ thuật và phản ứng của giá thì tuần qua chúng ta thấy cậu vàng uh, tăng giá khá mạnh uh, vào giữa tuần khi thông tin CPI và PPI được công bố. Dạ. Khi thông tin CPI và PPI được công bố à, cuối tuần thì à, chỉ số DXY nó phục hồi dẫn đến là cầu vàng dẫn đến là cầu vàng của chúng ta là giảm giá giảm giá khá là mạnh Ờ, trước hết chúng ta sẽ xét chỉ số Digi nhé chỉ số Digi tuần qua khá là bất ngờ quý vị biết ở sau 2 tuần gặp lực bán rất mạnh ở vùng giá 928 thì tuần này cỡ Digi đóng giá luôn ở 927 đấy test luôn đường trên cá nhân tôi thì khá là bất ngờ với tuần tăng của DG à, ờ, và với cái mức đóng giá như thế này rất nhiều khả năng đầu tuần tới thì DG có thể bứt phá và sẽ thử thách cái ngưỡng vùng giá 933 nhưng nếu mà với cái uh, thế hiện tại thì MACD thì của DXY đang cho xu hướng tăng giá các bạn đợi một chút loát khá lâu DXY ngắn hạn thì đang cho xu hướng tăng giá tuy nhiên với những chỉ báo về uh, moving và với chỉ báo về Ichimoku thì tôi lại sẽ tìm thấy tín hiệu là giảm giá do vậy có thể đầu tuần tới DI sẽ có một đợt tăng giá breakout lên uh, test lại cái đỉnh cũ 933 sau đó thì cá nhân tôi vẫn đánh giá cao là DI sẽ phải test về vùng giá 91 915 sau đó đi đâu mới đi đó do vậy tuần tới có thể sẽ một tuần biến động khó lường tức là hiện nay DXY đang đứng luôn ở điểm ờ, bứt phá do vậy không có xu hướng nhá hiện nay không có xu hướng và cá nhân tôi đánh giá DXY lên thì sau đó sẽ bị kéo xuống hoặc xuống sẽ được kéo lên như vậy tuần tới chúng ta sẽ dựa vào từng cặp tiền tệ để chúng ta nhìn phản ứng của giá thôi chứ DXY tuần tới không có xu hướng đối với cậu vàng hiện nay thì uh, khi test lên cái vùng giá 93 thì khu vực này sẽ là khu vực cản uh, nó khá là mạnh nên cậu vàng sẽ phải mất thời gian đứng tích lũy ở đây Đây, à, ờ, ờ, cậu vàng trước mắt nhé thì cậu vàng sẽ có cái hỗ trợ quanh vùng 18 1807 1812 này khu vực này sẽ hỗ trợ nếu khu vực này bị phá vỡ thì sẽ về tiến về vùng 90 95 như vậy rõ ràng là cầu vàng tuần tới nhiều khả năng vẫn sẽ đi trong biên độ là 179x lên 183x ngắn hạn là như vậy chúng ta biết là vùng 183x uh, ờ, hôm tuần vừa qua cầu vàng test nó trùng với MA 200 MA 200 daily và MA 200 trên ờ, H4 thì đây là kháng cự đấy Tuy nhiên về trung hạn thì chúng ta thấy MA50 đã cắt lên MA200 rồi Do vậy trung hạn nhiều khả năng cậu vàng sẽ tăng Còn ngắn hạn có lẽ cậu vàng sẽ cần thêm tích lũy Cá nhân tôi thì vẫn đánh giá tuần tới à, xu chung chúng ta sẽ canh mua cậu vàng thôi khi cậu vàng test trở lại vùng giá 179x thì chúng ta mua mạnh còn cậu vàng test lên vùng giá 187 thì chúng ta có thể bán ngắn hạn tức là chúng ta có thể bán ở vùng 183x à, dừng lỗ thì à, tầm 10 đô và chốt lời thì tầm 20 25 đô còn mua ở vùng giá 17x ờ, cũng vậy dừng lỗ cũng 10 đô còn chốt lời thì là 30 đô đó là xu hướng tức là tuần tới cá nhân tôi tính thì thị trường vẫn sẽ biến động tích lũy đi ngang là chính do vậy lên thì chúng ta bán mà xuống thì chúng ta mua Đấy, biên độ tuần ờ, tới vẫn sẽ đứng trong biên độ của tuần trước vì nó không có thông tin thì cá nhân tôi đánh giá cậu vàng vẫn đi trong biên độ tuần trước tức là vẫn sẽ bị khống chế bởi cận trên là vùng 1834 và cận dưới là vùng 1791 đấy là hai vùng sẽ khống chế giá vàng đó là đối với cậu vàng trang trading view này nó loát chậm bạn ạ không phải là mạng của tôi được à, ờ, còn đối với ờ, dầu thì tuần qua dầu đã đi xuống rồi đấy chúng ta nhìn thấy dầu đã uh, coi như đỉnh tạo xong rồi hiện nay là đi xuống đang tạo mô hình hai đỉnh lệch uh, ờ, MACD đang tiếp tục kéo xuống nó cho thấy tuần tới dầu nhiều khả năng sẽ một tuần tiếp tục đi xuống do vậy xu hướng chung của dầu chúng ta sẽ canh bán thôi à, chúng ta sẽ qua hai vùng để bán à, vùng thứ nhất là khi dầu break out xuống phá 695 nhé thì chúng ta có thể bán theo vượt qua đường trung bình 50 ngày thì chúng ta có thể bán theo đóng cửa ngày dưới 90 năm thì chúng ta canh hồi lên chúng ta bán hoặc trường hợp thứ hai là nếu dầu test lên cận trên đây dầu đang gặp cái xe đi trong cái ờ, chen kháng cự này do vậy nếu dầu tuần tới mà test lên phục hồi trở lại vùng giá 74 thì chúng ta bán nhé giao phục hồi trở lại vùng giá quanh 74 thì chúng ta bán chúng ta bán dưới 74 dừng giá trên cái đỉnh hôm trước là 75 đó đó là xu hướng của dầu thôi tức là chúng ta bán ở dưới 74 dừng lỗ trên 75 còn ngắn hạn thì các bạn có thể chốt lời ở 70 ờ, đáy hôm trước còn nếu không các bạn chờ không chốt lời và chúng ta chờ breakout 695 chúng ta bán tiếp theo và chúng ta chờ uh, khi giá dầu về tiến về đến khu vực này à, 61 thì chúng ta chốt hoặc là ngắn nhất là khu vực này 66 à, ờ, mấy cái đỉnh lần trước khi giá dầu vượt qua đấy nói chung cá nhân tôi đánh giá dầu là bước vào chen giảm trung hạn rồi đấy. Ờ, mục tiêu của dầu thì sẽ hướng về cái vùng giá 55 này cơ do vậy cá nhân tôi đánh giá các bạn có thể bán và hâu dầu giữ trong vòng mấy tuần dầu sẽ tiến về 55 thôi đấy. 4 đến 6 tuần sẽ tiến về vùng giá 55 chứ chúng ta cũng không vội vàng gì chốt cả bán ở đỉnh chốt ngay đỉnh thì cũng không được hợp lý cho lắm đó là về giá dầu về chỉ số chứng khoán Mỹ thì uh, tuần trước chỉ số chứng khoán Mỹ đã tạo đỉnh uh, ra cây người treo cổ tuy nhiên tuần qua lại tiếp tục tạo dấu trên trước khi đóng cửa tuần với một cây búa uh, có thể nói là đây là mô hình hai đỉnh uh, chỉ số chứng khoán Mỹ tuần qua test đúng 351 uh, ra người treo cổ cộng với búa đảo chiều với hai nến tuần liên tiếp đảo chiều thì cái xác suất uh, chứng khoán Mỹ tạo đỉnh và đảo chiều đi xuống khá là cao. Khi nào chứng khoán Mỹ đóng cửa dưới 33.200 thì sẽ xác nhận mua hình hai đỉnh. Còn ngắn hạn thì rõ ràng rồi, chứng khoán Mỹ vẫn có thể loanh quanh ở quanh 38.000 này, nhưng những tín hiệu đảo chiều nó khá là rõ nét. Do vậy, đối với chứng khoán Mỹ các bạn hoàn toàn cứ canh trên bán xuống thôi. Phục hồi lên các bạn bán, các bạn có thể dừng lỗ ở phía trên cái vùng 35.100 này. Chúng ta dừng lỗ 35.200 đi còn ờ, chúng ta có thể bán quanh 35.000 cộng trừ tùy theo điểm bán tùy theo ờ, điểm cao thấp các bạn vào khéo thì được giá cao thôi cá nhân tôi đánh giá chứng khoán Mỹ vẫn sẽ tìm đường để đi xuống thôi à, các chỉ báo cũng không ủng hộ cho chứng khoán đi lên à, các nến đảo chiều thì đã xuất hiện liên tục rồi do vậy xuống chứng khoán Mỹ chúng các bạn cứ canh trên bán xuống cho tôi cá nhân tôi đánh giá bán quanh 35.000 là một mức rất là tốt chúng ta có thể dừng lỗ 2 ba trăm giá chốt lời thì nhiều nghìn giá ngắn hạn nhất ví dụ đến hai này các bạn cũng gần 2.000 giá thôi đối với Nasdaq thì nó cũng tương tự như Dow Jones thôi Đấy. tuần qua thì Nasdaq cũng tạo ra một nến búa đảo chiều. Đấy. trong đồ thị ngày thì Nasdaq có 3 phiên liên tiếp đều dâu trên dí xuống rất dài và nối tiếp sau là hai phiên giảm giá Đấy. tuy nó chưa được quá mạnh nhưng nói chung là cái nó cho thấy cái áp lực bán chốt lời đang rất là mạnh và tạo đỉnh là là xác suất cao bởi vì không thể đi lên mãi được à, chỉ số ờ, SP500 cũng vậy thôi tuần trước tạo ra một nến người treo cổ tuần này là một tuần giảm giá à, do vậy rất nhiều khả năng là nhiều khả năng tuần tới sẽ tiếp tục là một tuần giảm giá với chứng khoán Mỹ đó là với chứng khoán Mỹ nhé à, với các cặp tiền tệ thì UG tuần qua test đúng chen quay xuống tuần tới nhiều khả năng là UG sẽ tiếp tục tiếp tục xuống giảm thôi do vậy nếu mà đối với UG các bạn mà canh bán thì nó test chen thì các bán 110.8.9 chúng ta bán chúng ta dừng lỗ 50 pip chốt lời tầm 100 đến 150 pip UG chúng ta chỉ chốt được thế thôi đối với u cạp thì đang đi lên trong cái kênh giá này do vậy tuần tới nếu u cạc điều chỉnh xuống thì chúng ta canh mua thôi đây khu vực canh mua của u cạc sẽ rơi đâu đó quanh 1.24 850 24 860 chúng ta dừng lỗ khi phá qua mây 1424 uh, 40 Đấy, canh mua quanh 1.2480 2490 dừng lỗ 50 pip 1.2440 nhé còn chốt lời thì ở cạnh trên đây chúng ta chốt là 200 pip cho tôi đối với EU thì có lẽ tuần tới chúng ta sẽ canh à, khi điều chỉnh về cái trend này thì chúng ta mua nhưng mà EU biến động khá yếu theo tôi chúng ta không nên mua chúng ta ngồi xem thôi AU xuống xuống khá rõ nếu AU phục hồi lên thì chúng ta mới bán nhé khu vực bán của chúng ta quanh 0.7580 à, nếu hồi lên đây bán không hồi lên thì thôi hiện nay thì 0.7390 tức là nó phải phục hồi tầm 200 pip e là hơi khó đấy GU GU cũng đang điều chỉnh đang xuống xuống thôi à, có lẽ chúng ta canh GU phục hồi lên tuần trước liên tục cứ đập lên vùng 1.3890 1.39900 thì đi xuống do vậy chúng ta cũng sẽ canh bán tại khu vực này hiện nay nó đang là kháng cự mạnh 1.3890 1.3900 đây sẽ là khu vực chúng ta canh bán chúng ta dừng lỗ 60 pip và chốt lời 200 pip cho tôi gợi gì thôi chúng ta không giao dịch đó, đó là đối với các cặp tiền tệ chủ chốt còn đối với uh, tiền điện tử thì sao tiền điện tử thì chúng ta nhìn thấy là tuần qua là một tuần biến động biên độ khá là hẹp của BTC tuy nhiên nó là một tuần giảm giá BTC lên cao nhất là 30 là từ 6 xuống thấp nhất là 31 à, biên độ 3.000 giá 3.000 giá với BTC hơi hẹp 4 tuần liên tiếp là BTC 3 tuần liên tiếp BTC biến động biên độ rất là hẹp trong một cái kênh giá nhỏ Đấy, chúng ta nhìn thấy 4 tuần liên tiếp BTC đi trong cái kênh giá này cá nhân tôi đánh giá là BTC sẽ sớm sớm có biến động mạnh khi thoát ra khỏi cái kênh giá này thôi Ờ, à, với cái chat ngày hiện tại thì rất nhiều khả năng là khi nào BTC mà đóng cửa dưới 30.000 đóng cửa đến daily dưới 30.000 nó sẽ tạo ra một cú uh, ờ, watt out uh, phá xuống rất là mạnh còn trường ngược lại và phá lên thì tôi không tin tưởng lắm do vậy cá nhân tôi đánh giá là BTC thời điểm hiện tại chúng ta ngồi xem thôi nhé chờ khi nào BTC mà đóng cửa daily dưới 30.000 thì chúng ta bán xuống theo lúc đó mục tiêu BTC sẽ là 20.000 cộng trừ 2.000 tức là tầm 18 đến 22.000 tùy theo điểm chạm thôi cá nhân tôi đánh giá cao về xuống xuống không đánh giá cao về xuống lên với những kỹ thuật hiện tại thì nhiều khả năng động chỉ ra BTC sẽ xuống không lên đâu tuần ngày các với các chỉ báo kỹ thuật này thì khá nhiều chỉ báo chỉ ra cái xuống xuống của BTC do vậy các bạn mà muốn đánh lên hết sức cẩn thận tôi không khuyến nghị đánh lên và chúng ta chờ bán xuống thôi chúng ta sẽ chỉ canh mua lên quanh 20.000 thôi còn chúng ta sẽ chờ bán xuống khi nào phá 30.000 Đối với ETH trên USD thì ETH cũng tương đồng với BTC đang thể hiện xuống xuống khá rõ. Mục tiêu chúng ta sẽ chờ đợi ETH ở vùng giá 1.000 đến 1.300. Chúng ta sẽ chờ đợi thôi còn hiện nay xuống xuống nó đang khá là áp đảo rồi rõ nét luôn ETH còn chưa có giao cắt vàng tuy nhiên BTC thì có rồi Đấy. chúng ta chờ đợi thôi còn điểm mua bán ETH hiện tại tôi không tìm thấy nhá bán ở vùng giá ngàn chín thì cũng không đúng lắm Đấy. mà mua thì rõ ràng không phải điểm mua đối với BND USD tuần qua tích lũy rất là chặt quanh vùng giá 209 302 à, chúng ta sẽ chờ đợi thôi chờ đợi một nhịp giảm sâu à, ngắn hạn thì nó sẽ là 109. cá nhân tôi đánh giá cao việc BNB sẽ về vùng giá 103-104, à, 130 140 đây là khu vực mua lý tưởng Đối với má XRP USD hiện nay giá đang 0.58, 0.59 này. Cá nhân tôi đánh giá cao ở khu vực 0.3 mấy cơ. Do vậy chúng ta chờ đợi dưới 0.4. Nói chung là 0.3 0.4. Đây sẽ là khu vực lý tưởng, thậm chí có thể xuống đến 0.25. Đây là khu vực mua lý tưởng. Có lẽ chúng ta nên chờ đợi thêm thôi nhá. Tất cả đều là chờ đợi là hạnh phúc nói chung lại là tiền điện tử chúng ta chờ đợi một đợt breakout xuống nhé giá sẽ giảm giá tầm 30 50 phần trăm tùy theo các mã ăn coi và BTC lúc đó chúng ta mới xuống tay à, sau đó chúng ta sẽ ăn một cái sóng lên uh, khá là mạnh x2 x3 đây đó là tiền điện tử còn đối với chứng khoán Việt Nam thì có lẽ chúng ta không phải bàn nhiều nữa nó tương tự như bài phân tích này của tôi thôi mục tiêu 1002 ờ, đã nhìn thấy trước mắt rồi hiện nay giá đang là 1299 nó sẽ sớm xuống 1002 trong một hai tuần tới và mục tiêu của tôi thì tôi vẫn tin tưởng một khả năng giá sẽ xuống 1001 mới có đảo chiều thế thôi do vậy là quý vị hết sức cẩn thận tỉnh táo giai đoạn này ờ, tránh gia nhập cuộc sát đỉnh vì thực ra đây là vùng giá 1003 nó vẫn chỉ cách đỉnh có chưa đầy 10% thôi 1420 chưa ăn thua gì cả thông thường giá phải điều chỉnh 20% ừ, mới có thể chạm đáy 20% cộng trừ như vậy nó đâu đó quanh 1001 cơ đó là toàn bộ cái phân tích nhận định tuần à, từ 17 19 cho đến 24 tháng 7 à, à, chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công